Em học sinh lớp 7 thân mến, hôm nay cô trò mình sẽ chuyển sang cái chủ đề tiếp theo đó là đa lượng tỷ lệ nghịch. Đấy. Thì chúng ta sẽ nắm vững phải nắm vững một số kiến thức về đại lượng tỷ lệ nghịch. Thứ nhất là chúng ta phải nắm về định nghĩa. Đấy, định nghĩa là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau khi và chúng ta tập trung vào Nếu đại lượng y mà liên hệ với đại lượng x theo công thức y bằng a chia x hay là x nhân y bằng a với a là một hàm số khác không thì ta nói y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là a đấy như vậy nếu như y và x liên hệ với nhau với công thức y bằng a trên hay là x nhân y bằng a thì ta nói y là tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là a đấy. khi y mà tỷ lệ nghịch với x công tắc từ tỷ lệ nghịch nhé khi y mà tỷ lệ nghịch với x thì x cũng tỷ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó là tỷ lệ nghịch với nhau Đấy. và người ta cũng chứng minh được rằng nếu y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số tỷ lệ là a thì x cũng tỷ lệ nghịch với y theo hệ số tỷ lệ là a Đấy, nó khác một chút so với đại lượng tỷ lệ thuận các hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau thì có những tính chất gì thì chúng ta tìm hiểu sang phần tính chất nếu hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau thì có hai tính chất thì cô đánh dấu hai dấu sao dấu dòng tính chất thứ nhất là tích hai giá trị tương ứng luôn không đổi và bằng hệ số tỷ lệ đây bằng và bằng hệ số tỷ lệ cô định thừa cái từ hệ số tỷ lệ nếu tích hai giá trị tương ứng luôn và bằng hệ số tỷ lệ tính chất thứ hai đó là tỷ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng tỷ số hai giá trị tương ứng của đại tỷ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia ở đây là bằng nghịch đảo tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia như vậy từ đây chúng ta so và giống nhau giữa đại lượng tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch thứ nhất là về khái niệm đấy thì hai đại lượng tỷ lệ thuận thì liên hệ với nhau bởi công thức y bằng kx nhưng đại lượng tỷ lệ nghịch là liên hệ với nhau bởi công thức y bằng a trên x hay là x nhân y bằng a đấy, như vậy đó là sự khác nhau sự giống nhau giữa đại lượng tỷ lệ thuận đại lượng tỷ lệ nghịch đó là nếu y mà tỷ lệ nghịch với x thì x cũng tỷ lệ nghịch với y và ta nói hai lực lượng đó tỷ lệ nghịch với nhau thì đối với đại lượng tỷ lệ thuận cũng vậy các em ạ nếu y mà tỷ lệ thuận với x x <coughs> cũng tỷ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng x và y là tỷ lệ thuận với nhau về tính chất cũng có hai tính chất đấy nhưng ở đại lượng tỷ lệ nghịch là tích các giá tích hai giá trị tương ứng luôn không đổi và bằng hệ số tỷ lệ đấy. còn ở đại lượng tỷ thuận là gì các em có nhớ không đó là tỷ số hai giá trị tương ứng luôn không đổi đấy tính chất hai đó là tỷ số 2 giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo tỷ số 2 giá trị tự ứng của đại lượng kia còn đối với đại lượng tỷ thuận là tỷ số 2 giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng tỷ số 2 giá trị tương đại lượng kia ở đây phải thêm là bằng nghịch đảo theo nhé đấy cũng tắt từ nghịch đảo bây giờ cô cho mình sẽ sử dụng các kiến thức mà cô vừa nhắc lại đó để chúng ta làm các bài tập để các em khắc sâu hơn các kiến thức đó đấy bây giờ ta làm bài tập thứ nhất đó là cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ nghịch với nhau và x bằng 4 thì y bằng 15 yêu cầu tìm hệ số tỷ lệ và biểu diễn y theo x câu b là tính giá trị của y khi x bằng âm 2 x bằng 12 đấy thế giờ câu hỏi này người ta cho biết hai đại lượng x và y mà tỷ lệ nghịch với nhau tức là người ta cho chúng ta điều gì Đấy, thế cho chúng ta điều gì? và là chúng ta đặt lại cái nghịch đúng không? Người ta cho x và y là hai cái được tỷ lệ với nhau có nghĩa là người ta cho chúng ta là y bằng a trên x hay là x nhân y bằng a Đấy, vậy thì từ cái việc người ta cho chúng ta là y bằng a nhân x người ta yêu cầu chúng ta tìm hệ số tỷ lệ tức là tìm cái gì các em tìm a đúng không nào đấy bây giờ để tìm a thì chúng ta có hai giá trị tương ứng y sẽ tìm được và các em lưu ý ở đề bài là gì x bằng 4 thì y bằng 15 vì tại sao các bạn không thay của 4 y 15 vào đây để tìm a đúng không vậy thì chúng ta thay vào hay là ta ghi là x nhân y bằng a Đấy. từ đây chúng ta suy ra là x4 nhân 15 sẽ bằng a và đến cái bước này chúng ta sẽ tìm được hệ số tỷ lệ a là 4 nhân 15 là bằng 60 khi a bằng 60 rồi thì chúng ta sẽ biểu diễn được y theo x, có nghĩa là y sẽ bằng 60 trên trên x đây chính là cái chúng ta cần tìm hiểu chưa đấy như vậy cái dạng bài tập này nó hoàn toàn tương tự bài tập tỉ lệ thuận đấy nó chỉ khác về công thức cái cách làm là tương tự nhau nhá bây giờ chúng ta trình bày bài này là nào chúng ta lấy luận là vì hai đại lượng x và y là tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có vì x và y là tỷ lệ nghịch với nhau vì x và y tỷ lệ nghịch với nhau nên ta có ta có là y thì bằng a trên x được chưa hay là chúng ta có có x nhân y bằng bằng 4 thì y lại bằng 15 mà x bằng 4 thì y lại bằng 15 nên 4 nhân 15 sẽ bằng a. Đấy, từ đây chúng ta suy ra hệ số tỷ lệ là a bằng 60. Vậy chúng ta đã làm xong yêu cầu thứ nhất là tìm hệ số tỷ lệ. Bây giờ yêu cầu thứ hai là biểu diễn y theo x. Đây, vậy chúng ta có là công thức liên hệ giữa y với biểu diễn y theo x là y bằng a trên x mà a là 60 thì bằng 60 chia x à, đây chính là câu a bây giờ ta chuyển qua câu b câu b đề là yêu cầu chúng ta là tính giá trị của y khi x bằng âm 2 chúng ta đã có công thức biểu diễn y theo x là y bằng 60 trên x m cho x bằng âm 2 tướng của y không em à, chúng ta hoàn toàn tính được giá trị tướng của y phải không nào đấy như vậy chúng ta ghi là với x bằng âm 2 thì ta suy ra y sẽ bằng 60 chia âm 2 60 chia âm 2 là bằng âm 30 đấy với x bằng 12 suy ra y sẽ bằng 60 chia 12 60 chia 12 thì bằng bằng 5 Đấy, như vậy chúng ta đã tính được giá trị của y khi x bằng âm 2 và x bằng 12 chúng ta kết luận bài toán vậy x bằng âm 2 thì y bằng âm 30 còn x bằng 12 thì y bằng 5 Đấy. bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập thứ hai của dạng này các em nhé ta trở lại bài tập 2 các em nhé đó là đề bài người ta cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau hãy điền số thích thực vào ô trống đấy thì đấy để ý là ở đây có ô trống ở dòng x cũng như có ô trống ở, ở dòng y nhá ở đây là cô ra đây là một ô trống của dòng x cũng có ô trống của dòng y cũng có đấy nhưng ở đây chúng ta phải để ý là ở đây có hai ô trống tương ứng người ta cho sẵn giá trị thì y bằng bằng ba đấy vậy thì đối với những bài này để điền được vào các ô trống ở dòng y cũng như điền ở ô trống dòng x thì chúng ta phải có công thức liên hệ giữa x và y đấy thế để tìm được công thức liên hệ giữa x và y thì phải dựa vào cái đề bài này cho đó là gì đó là x và y là hai đệ tử tỷ lệ nghịch với nhau đấy thì đối với những bài này không phải chúng ta tùy tiện chúng ta nhát, và chúng ta điền được kết quả mà chúng ta phải nhát đấy chúng ta phải trình bày bài tập hoàn toàn tương tự giống như bài một các em ạ đấy là chúng ta phải tìm được hệ số tỷ lệ đấy. đối với bài một là chúng ta phải tìm được hệ số tỷ lệ phải biểu diễn được y theo x hay là biểu diễn được x theo y thì khi có y theo x hay là có x theo y thì các em hoàn toàn có thể điền được y ở đây hoặc là điền được x ở đây đúng không nào đấy vậy chúng ta phải dựa vào hai cái người đấy cho là khi x bằng hai thì y bằng bằng ba để chúng ta tìm hệ số tỷ lệ Đấy. Vậy thì do x và y là hai đại dịch tỷ lệ với nhau cho nên y sẽ bằng a trên x. Đấy. Thì từ đây chúng ta suy ra được là x nhân y bằng a. Mà đề bài cho là khi x bằng 2 thì y bằng 3. Chúng ta sẽ suy ra được hệ số tỷ lệ a sẽ bằng 2 nhân 3 là bằng bằng 6. Đấy. Vậy khi có hệ số tỷ lệ là 6 thì chúng ta sẽ biểu diễn được y theo x. Đấy. Từ đây suy ra y sẽ bằng 6 trên x hoặc là x lại bằng 6 trên y đấy vậy chúng ta dựa vào hai công thức này để tìm x khi biết y hoặc là tìm y khi biết x đúng không thì đối với các ô trống thứ nhất thứ hai thứ ba này là tìm y khi biết x thì chúng ta xem công thức liên hệ giữa y theo x tính như thế nào đấy y bằng 6 trên x thì x bằng âm 3 thì chúng ta sẽ tính hoàn toàn tính được y sẽ bằng 6 trên âm 3 6 trên âm 3 thì bằng bằng âm 2 vậy chúng ta hoàn toàn điền đây là âm 2 được chưa nào chúng ta có hiểu không à, vậy rất là dễ đúng không nó tương tự như đối với đại lực của lý thuận em ạ à, vậy x bằng 2 chúng ta thay vào công thức này cho cô nào à x bằng 2 thì y sẽ bằng 6 trên 2 6 trên 2 thì bằng 3 em điền 3 vào đây đây ô trống thứ ba là y bằng 6 trên 1,5 6 trên 1,5 bằng mấy em? À bằng 4 mà chúng ta điểm lên cho cô là bằng bằng 4 Đấy Như vậy chúng ta đã hoàn thành Đây Tiếp tục câu số tiếp theo Là x bằng âm 4 ta cũng điểm được y đúng không? Y sẽ bằng 6 chia âm 4 đây Y bằng 6 chia âm 4 6 chia âm 4 sẽ bằng âm 1,5 Và các em điểm lại cho cô là âm 1,5 đây Đó là cách chúng ta tính y khi có x bây giờ tính x khi có y thì làm sao thì chúng ta lại dựa vào công thức thứ hai Đấy, là x lại cũng bằng 6 trên y Đấy, vậy thì khi y bằng một thì x lại bằng 6 trên một, 6 trên một là bằng bằng sáu, em nhìn đây đúng không khi khi y bằng trừ hai, khi bằng trừ hai, thì sẽ bằng 6 chia trừ hai, 6 chia trừ hai là mấy các em chính bằng trừ ba, Đấy. hay là khi y bằng âm hai năm thì x sẽ bằng 6 chia âm 2,5 đấy và 6 chia 2,5 chúng ta thực hiện chia xem nó bằng bao nhiêu à, chúng ta lấy 6 chia cho âm 2,5 chia cho 2,5 đúng không 60 là là được 2 là 10 2,4 các bạn được 2,4 Đấy, như vậy ở đây chúng ta sẽ điểm đây là trừ 2,4 Đấy, như vậy khi x à, khi y bằng âm 2,5 thì x sẽ bằng âm 2,4 đấy thế giờ lúc đó là chính là cách điền số tích hợp vào ô trống đấy. như vậy dù là điền số tích hợp vào ô trống chúng ta cũng phải tìm hệ số tỷ lệ chúng ta cũng phải biết công thức liên hệ giữa x và y hoặc là công thức liên hệ giữa y và x thì chúng ta mới điền được vào ô trống các em nhé đấy chứ không phải là chúng ta cứ ngồi mò mò mò điền rất là lâu mà lại vất vả làm như vậy là không có học mà các em lại không nắm vững được các kiến thức lý thuyết chúng ta đã học đó cũng là đó là cái cách bài bản nhất cơ bản nhất mà chúng ta phải dùng ngoài ra đối với bài về cái ô trống này chúng ta còn có cách khác các em ạ đó là chúng ta sử dụng cái tính chất thứ nhất hoặc là tính chất thứ hai đó là tách hai giá trị tương ứng luôn không đổi đấy vậy thì đối với đối với cái cách này là người ta không ghi ra hệ số tỷ lệ là bao nhiêu nhưng người ta cũng bám chắc vào cái đề bài cho là đề bài cho x bằng 2 y bằng 3 x bằng 1,5 phải điền ô trống là y ở đây đúng không thì ta dựa vào tính chất là tích hai giá trị tương ứng luôn không đổi, vậy ta có hai thì hai nhân ba sẽ bằng 1,5 cô giả sử phải điền ở đây là là là t đúng không vậy từ đây chúng ta sẽ tính được t sẽ bằng 2 nhân 3 là 6 2 nhân 3 chia cho 1,5 đó là cái cách mình thứ hai là cô hướng dẫn các em ta sử dụng tính chất đấy còn cách thứ nhất là chúng ta bài bản nhất chúng ta tìm công thức liên hệ giữa y và x công thức liên hệ giữa x và y để chúng ta khỏi phải tính quá nhiều lần như thế này đấy. bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tập thứ ba nhé các em thân mến chúng ta chuyển qua bài thứ ba các em nhé chúng ta đọc đề bài nào là cho biết x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là 2 y là tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ là 60 hỏi x tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với z cô viết tắt từ tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch hệ số là bao nhiêu đấy thế giờ để để bài đây người ta lồng cả tỷ lệ thuận cả tỷ lệ nghịch đấy. thì muốn làm được bài này chúng ta phải nhớ lại là tỷ lệ thuận có nghĩa là gì tỷ lệ nghịch có nghĩa là gì đúng không hay là chúng ta phải bỏ người ta hỏi là x tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với z thì phải xem là x và z liên hệ với nhau bởi công thức nào x liên hệ với, với z bởi công thức là x bằng k nhân z hay là x bằng a chia z đấy thì ta mới khẳng định được là tỷ lệ thuận hay là là tỷ lệ nghịch vậy muốn biết là, là x bằng k nhân z hay là x bằng a chia z thì chúng ta phải tìm cách biểu thị được hay chưa đấy sẽ để cái trên Excel Z thì chúng ta phải lần lượt tìm những cái dữ kiện của đề bài chúng ta biểu diễn đấy bây giờ chúng ta quan sát cho cô cái đề bài nhá người ta nói là gì x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là hai từ cái câu là x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là hai thì chúng ta có điều gì các à theo tính chất của à, theo cái bài tính chất chúng ta học thì x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ là hai có nghĩa là x sẽ bằng 2 y đấy, được chưa đấy thứ hai nữa là y lệ tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ là 60 ở cái bài hôm nay thì chúng ta có y sẽ bằng 60 chia z đấy bây giờ chúng ta phải liên hệ giữa x và và z để liên hệ giữa x và z thì chúng ta thay y vào đây được không Đấy, thành cái điểm của đây Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra x là bằng 2 nhân y Nhưng y là bằng 60 trên z Vậy cô ghi là 60 trên z Vậy bây giờ sẽ bằng 2 nhân 60 là 120 trên z Đấy. Vậy từ đó chúng ta suy được công thức x bằng 120 trên z Vậy cách nhìn công thức x bằng 120 trên z thì chúng ta khẳng định được gì các em? À, chúng ta khẳng định được x tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ là 120 Vậy thì bài toán này chúng ta đã làm được chưa? Nó dễ chưa? À, chúng ta sẽ thực hiện cần từ từng cái lập luận một để đưa ra x bằng 2y, đưa ra y bằng 60 trên z và từ đó để đưa ra được x bằng 120 trên z rồi trả lời bài toán các em nhé. Đấy, bây giờ các em sẽ tự trình bày cái bài tập này coi như đây là một bài tập cô giao cho các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo.